Mấy em chúng ta cùng chuyển sang nội dung ba lớn cùng với thầy Tài tìm hiểu về tính chất hóa học của ethylene. Phản đầu tiên chúng ta sẽ nhắc đến đó là phản ứng của ethylene tác dụng với oxy hay còn gọi là phản đốt cháy. Thì cũng giống như metan chúng ta đã khảo sát trước đó nhé. Ở bài học trước thì các bạn biết được metan công thức là gì nào? CH4. Tác dụng với oxy. Sản cháy là gì ạ? À là CO2 và nước. Nhớ cân bằng một CO2 hai nước và hai của anh oxy. Các bạn còn nhớ không, ở cái bài học trước đó, về metan thì thầy đã chú ý rồi. Thì không quan tâm là cái anh cái công thức là C4 hay là CH6 hay là C38. Tôi chỉ cần biết rằng thành phần nguyên tố, được chưa? Thành phần nguyên tố nó là C và H. Nhớ cho thầy, thành phần nguyên tố chỉ có C và H thôi, đúng chưa? À, xét về thành phần nguyên tố. thành phần nguyên tố của chất hữu cơ mà nó chỉ chứa C và H thôi. Khi mà tác dụng anh oxy thì tôi luôn thu được sản phẩm là CO2 và nước. Nhớ nhé. Toàn bộ C nó sẽ đi hết về CO2. Toàn bộ H nó sẽ đi hết về H2O. Tương tự như metan, ethylene nó cũng cháy để tạo thành CO2 và nước.